Xin chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 9 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần ờ, tăng giá của cậu vàng. Ờ, cậu vàng tăng giá đúng lên cái vùng kỳ vọng của chúng ta tầm 3233 và quay đầu giảm giá đóng cửa 27. Thực ra cậu vàng tăng giá cuối tuần thì tôi tôi không kỳ vọng cậu vàng tăng giá cuối tuần tôi hy vọng cậu vàng tăng giá lên vùng 3233 này trong tuần và quay đầu đi xuống không nhưng thực tế thì cậu vàng lại trải qua 4 phiên đi ngang quanh ở vùng giá 10 15 à, 10 20 sau đó là tăng giá mạnh vào cuối tuần do thông tin là bảng lương phi nông nghiệp rất là xấu lát nữa chúng ta sẽ phân tích chi tiết cái bảng lương phi nông nghiệp có thể nói tuần qua không thể nói là tuần giao dịch thành công của chúng ta được bởi vì chúng ta kỳ vọng cầu vàng điều chỉnh xuống vùng dưới 95 để chúng ta mua thì cậu vàng không điều chỉnh xuống chúng ta kỳ vọng cậu vàng lên đến vùng 3233 ờ, để bán thì cuối tuần mới lên và ông chỉ giảm được 56 giá nói chung là tuần qua là một tuần giao dịch không được ờ, khả quan lắm tuy nhiên đối với ờ, dầu thì lại tương đối khả quan tuần qua thì giá dầu thô lên đúng vùng giá chúng ta kỳ vọng 70 71 và quay đầu giảm giá hiện nay đang đóng cửa ở dưới 69 rồi chúng ta đã bán thì chúng ta cứ tiếp tục giữ thôi nhá phù hợp thôi à, giá BTC thì tuần qua cũng chạm đúng lên vùng là 51 có đảo chiều đi xuống đến 48 năm nhưng hiện nay đang đứng ở quanh 50 nói chung là tuần qua một tuần giá đều lên đến điểm kỳ vọng bán chúng ta nhưng sau đó giá chưa đảo chiều đi xuống đến điểm chốt lời lát nữa chúng ta sẽ phân tích chi tiết là chúng ta tiếp tục nắm giữ hay là chúng ta thoát trạng thái hay như thế nào nhé còn bây giờ thì tôi sẽ điểm qua cái thông tin ờ, tuần tới tuần trước ờ, thì tâm điểm của chúng ta chính là bảng lương phi nông nghiệp và thực tế cái bảng lương phi nông nghiệp tuần qua lại rất là xấu số việc làm tháng trước thì, thì điều sau khi điều chỉnh thì lên được là 1 triệu 053 nghìn việc làm kỳ vọng tháng này tức là tháng 8 vừa qua đấy là sẽ tạo ờ, mới được là 720 nghìn việc làm nhưng thực tế thì số lượng công bố lại chỉ tạo được 235.000 việc làm. Điều này cho thấy là các nhà tuyển dụng là tuyển dụng được rất ít trong tháng qua. À, nó cho thấy là cái ảnh hưởng của cái uh, dịch bệnh virus uh, ờ, Covid-19, cái biến thể Delta nó ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế uh, thông qua cái việc uh, tuyển dụng, uh, việc làm trong tuần tạo mới được rất là ít. Tỷ lệ thất nghiệp thì duy trì ở mức thấp 5,2%. Đấy, có một chút mâu thuẫn nhưng mà chúng ta có thể thấy được còn à, thu nhập theo giờ thì tăng tăng khá mạnh các bạn nhé kỳ vọng là tăng 0,3% nhưng tăng 0,6% ờ, ở đây chúng ta có hai điểm chúng ta cần chú ý này thứ nhất là bảng lương phi nông nghiệp là số việc làm được tạo mới rất là thấp điều này cho thấy là nền kinh tế sẽ rất là khó khăn bây giờ đang tạo ra hai luồng ý kiến một là Fed sẽ tạm thời Ờ, có thể trì hoãn và đến tháng 11 của họp tháng 11 mới có thể công bố cái uh, lộ trình cái cắt giảm QE chứ bây giờ thì cái hướng đến của nhà đầu tư thì không kỳ vọng nhiều của họp tháng 9 là Fed sẽ cắt giảm nữa và đang kỳ vọng của cuộc họp tháng 11 một luồng ý kiến nữa thì cho rằng uh, với cái ảnh hưởng của cái biến thể Delta của Covid-19 này ảnh hưởng rất rộng lên nền kinh tế và cái sự lo ngại của chủ tịch uh, Fed phát biểu tại ờ, cuộc họp Jackson Hole tuần trước là à, có lý do và do đó là giới đầu tư đang lo ngại nó có thể cái ờ, biến chủng Delta này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến đà phục hồi của nền kinh tế rất là nhiều đấy tức là đang có hai luồng ý kiến luồng ý kiến thứ nhất thì là ủng hộ cho thị trường tài chính nghĩa là Fed sẽ tạm lùi thời điểm cắt QE từ cuộc họp tháng 9 sang cuộc họp tháng 11 nhưng luồng ý kiến thứ hai thì cho thấy là cái biến thể delta này sẽ làm chậm nền kinh tế thì nó sẽ xấu đây là tin xấu cho thị trường tài chính nói chung là chúng ta cũng chưa biết thị trường sẽ phản ứng như thế nào chúng ta sẽ quan sát động thái tuần tiếp theo để chúng ta dự đoán xu hướng của thị trường do vậy tuần tới là một tuần bản lề nó sẽ cho thấy là cái giới đầu tư sẽ kỳ vọng đi theo hướng nào thì chúng ta sẽ bắt chen theo hướng đó thôi đó là về cái thông tin tuần qua à, một điểm đáng lưu ý nữa là chúng ta nhìn cái thu nhập theo giờ thu nhập theo giờ tăng rất nhanh điều này cho thấy là cái giới ờ, tuyển dụng đã phải tăng ừ, tăng lương ừ, cao hơn cao hơn dự kiến để thu hút lại nhà đầu tư quay trở lại làm việc và cái tỷ lệ thất nghiệp thì lại giảm nhé các bạn nhé tỷ lệ thất nghiệp xuống khá là thấp đấy 5,2% rất là thấp so với mức 8,5% đầu năm đó tuần tới ngày thứ hai thì bank holiday Mỹ nghỉ Canada nghỉ do vậy ngày thứ hai là chỉ có thị trường châu Á châu Âu hoạt động thôi nhiều khả năng giá sẽ không có đột biến sẽ biến động theo kỹ thuật đi ngang thôi ngày thứ ba ờ, thứ ba thì Mỹ cũng không có thông tin gì quan trọng cả nhé ngày thứ tư thứ tư cũng không có nhiều thông tin quan trọng các bạn lưu ý nhé có lẽ nó sẽ nằm ở cái ờ, buổi trưa ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm của chúng ta đấy là lãi suất bond 10 năm và thành viên William của FOMC phát biểu. À, cái ông William này thì khá là ờ, phát biểu khá có tiếng nói các bạn nhé. Bởi vì đây là chủ tịch Fed của New York, một trong những bang quan trọng nhất của Mỹ. À, tối ngày thứ năm như thường lệ chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp tân nghiệp dự trữ dầu thô. Đấy. À, ngày thứ sáu Thứ sáu chúng ta sẽ có chỉ số sản xuất, giá sản xuất PPI. Nói chung là tuần này có thể gọi là một tuần thiếu vắng thông tin kinh tế quan trọng nên thị trường sẽ phần lớn hấp thụ cái thông tin bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp tuần trước và nhiều khả năng tuần tới sẽ biến động theo kỹ thuật. Đó là xét dưới góc độ thông tin thì sẽ là như vậy. À, dưới góc độ kỹ thuật nhé thì trước hết chúng ta xét chỉ số DXY thì tuần qua chỉ số DXY lại giảm giá khá là mạnh là một tuần giảm giá không tăng giá như kỳ vọng của chúng ta DXY hiện nay lại giảm tiến sát đến cái vùng hỗ trợ 917 92 rồi DXY đóng cửa 921 Đấy. chúng nếu chúng ta nhìn dài ra một chút thì chúng ta thấy là mô hình hai đáy của DXY nó khá là rõ hiện nay DXY đang mắc kẹt ở cái đường viền cổ chưa vượt qua khi nào DXY vượt qua đường viền cổ này 935 này thì nó sẽ bước vào giai đoạn tăng mạnh còn nếu chúng ta nhìn dài hơn nữa thì chúng ta lại có thể thấy là DI hiện nay đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược đảo chiều và hiện nay lại đang ở cái vai phải và nếu theo cái khung thời gian của cái vai trái thì DI sẽ cần ít nhất 1 đến 2 tuần nữa trước khi bứt phá đấy và với những cái kết hợp như trên cộng với dao cắt vàng chúng ta nhìn thấy đấy MA50 cắt lên M200 do vậy tôi khá là tin tưởng là chỉ số DXY sẽ giữ được ở cái vùng giá là 91792 này sẽ tăng giá trở lại vùng giá 93 tích lũy thêm 1-2 tuần nữa trước khi breakout mạnh để tiến lên những vùng giá cao hơn như vậy hiện nay DXY đang 921 nếu điều chỉnh đầu tuần xuống vùng 917 sau đó vẫn đi lên do vậy xu hướng trong tuần tới nhiều khả năng sẽ tuần tăng giá của chỉ số DXY có thể là đầu tuần giảm giá nhưng sẽ tăng giá vào cuối tuần giữa tuần và cuối tuần như vậy thì rõ ràng đồng đô la index sẽ có xu hướng là tăng giá so với các cặp tiền tệ khác và chúng ta sẽ canh bán các cặp tiền tệ khác nếu đầu tuần DI giảm giá và các cặp tiền khác tăng giá. Đối với vàng cũng vậy, khi DI tăng giá trở lại thì chúng ta kỳ vọng vàng sẽ đi xuống. Tuần qua chúng ta lưu ý nhé, DI có 4 phiên giảm mạnh, một phiên đi ngang. Tuy nhiên vàng thì chỉ có một phiên tăng mạnh cuối tuần thôi. Do vậy, khi DI bật tăng trở lại thì rất có thể vàng sẽ bị bán à, cái yếu tố để ủng hộ cho giá vàng tăng giá nhiều khả năng sẽ chờ đợi cái thông tin lạm phát của tuần sau nữa chứ còn à, tuần tới thì nhiều khả năng yếu tố đó không không không mạnh và chúng ta biết là cái bảng lương phi nông nghiệp tuần qua rất là xấu đáng nhẽ vàng có thể bật tăng rất mạnh vì Fed có thể tạm thời trì hoãn cái việc cắt QE nhưng cái mức độ tăng của vàng tuần qua 20 đô thì nó cũng không phải là lớn không phải quá lớn nó không lớn tương xứng so với cái thông tin về bảng lương phi nông nghiệp quá xấu đó là đối với chỉ số DG còn đối với vàng nhé thì hiện nay cậu vàng của chúng ta vẫn đang bị mắc kẹt bởi cái kháng cự rất là mạnh cái vùng 3233 này do vậy rõ ràng tuần tới đó, ờ, khi DG giảm đầu tuần vàng vẫn có thể dao động đi ngang đầu tuần à, do vậy quan điểm cá nhân tôi thì chúng ta sẽ canh bán đấy vẫn canh bán thôi canh bán cái vùng 3235 này chúng ta sẽ dừng lỗ 40 nhé còn chốt lời thì ngắn nhất chúng ta kỳ vọng là vàng quay trở về vùng 808 xa hơn là 785 đó là hai cái vùng tức là xu hướng chung của chúng ta đối với vàng tuần tới vẫn là canh bán nhé dừng lỗ của chúng ta cũng tương đối ngắn đấy các bạn dừng lỗ trên 40 thôi 40 42 tùy các bạn bán thì 32 35 đối với dầu thì rõ ràng dầu đã tạo đỉnh rồi bảy nhiều khả năng tạo đỉnh rồi 75 76 chúng ta đã khớp lệnh bán 70 75 rồi còn 71 ai đặt đặt 71 không khớp thôi rõ ràng bây giờ chúng ta có thể dịch dừng lỗ được chúng ta sẽ rời dừng lỗ xuống một giá thôi 71 năm nhá chúng ta rời dừng lỗ xuống 71 năm còn uh, chốt lời thì chúng ta để nó tự động chạy thôi cá nhân tôi thì kỳ vọng về vùng giá 62 À, à, gần nhất thì nó sẽ có vùng giá 65 do vậy các bạn có thể chọn chốt lời ngắn thì ở 65 xa thì ở 62 còn xa nữa thì các bạn có thể chọn 58 đó đối với mã dầu đối với chứng khoán Mỹ nhé thì chúng ta vẫn chưa có điểm vào đâu à, nhưng các bạn lưu ý cho tôi một chút là chứng khoán Mỹ hiện nay đang giao dịch trong cái nêm tăng đấy nêm tăng trong cái xu hướng tăng thì chắc các bạn nào còn nhớ vn index của chúng ta trước đó từng giao động trong đêm tăng và sau đó break out xuống do vậy đối với chỉ số Dow Jones này thì chúng ta sẽ kỳ vọng khi nào break out xuống break out cái nêm tăng này thì chúng ta sẽ bán theo nhé còn hiện tại chúng ta chưa biết nó sẽ dao động trong cái nêm tăng này bao lâu và có thể nhích lên vùng giá 358 hay không hay là đi xuống luôn chúng ta chưa biết được do vậy cái kỳ vọng của chúng ta là tạm thời chúng ta đứng ngoài quan sát tiếp nhưng các bạn lưu ý nhé nêm tăng thì chắc chắn phá xuống đấy nêm tăng là sẽ phá xuống giảm đấy nêm tăng trong một xu hướng tăng thì sẽ phá xuống giảm nhé nếu xu hướng tăng mà hình thành nêm giảm thì sau đó sẽ break out tăng vì nó xuống tiếp diễn nhưng nêm tăng trong xu hướng tăng đây là cái uh, nêm đảo chiều rồi đối với chỉ số BTC BTC thì cá nhân tôi vẫn tin tưởng cái vùng giá 51 cộng trừ 500 giá này là là cái vùng đỉnh sóng hồi và sau đó ít nhất BTC sẽ quay trở về cái vùng giá là 4 42 ờ, đây trước khi tìm được xu hướng mới do vậy cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là chúng ta vẫn sẽ canh bán BTC đây quanh 51 cộng trừ 500 giá nhá các bạn dừng lỗ thì dừng lỗ 53 cho tôi 525 thôi cũng không cần 53 đâu dừng lỗ 525 chốt lời thì ngắn nhất của chúng ta chính là cái vùng 46 xa hơn sẽ là 44 và xa nữa sẽ là vùng giá 42 nhé đối với ờ, chỉ số VN Index của chúng ta thì VN Index của chúng ta vẫn đang đi trong cái kênh giá à, nhưng chúng ta nhìn thấy nhé cái giai đoạn trước à, kể từ tháng 1 cho đến tháng 7 thì VN Index của chúng ta là phần lớn đi ở nửa trên kênh giá hiện nay thì từ tháng 7 đến nay thì VN-Index đi ở nửa dưới do vậy có thể nói là VN-Index của chúng ta là đang tích lũy đi ngang ở nửa dưới kênh giá và chờ break out xuống thôi hai lần chạm test đến kênh giá quay đầu lên rồi cá nhân tôi kỳ vọng VN Index sẽ tiếp tục có một nhịp phục hồi trở lại vùng 380 390 trước khi lao đầu đi xuống đối với các cặp tiền tệ thì ờ, chỉ số đô la index tuần qua đã break out xuống chúng ta dừng lỗ rồi có lẽ chỉ số USD Canada tuần tới chúng ta tạm thời đứng ngoài không làm gì cả nhé đối với chỉ số à, euro trên USD thì cá nhân tôi vẫn đánh giá chỉ số euro này là phục hồi kỹ thuật thôi do vậy chúng ta sẽ canh bán nhé Đó, trong phiên uh, tuần tới chúng ta sẽ canh bán khi euro phục hồi trở lại vùng giá 1.1910 nhé thì chúng ta bán là dừng lỗ 50 pip và các bạn chốt lời cho tôi 200 pip cho tôi đối với AU cũng vậy chúng ta kỳ vọng nó chỉ phục hồi kỹ thuật do vậy chúng ta cũng canh bán chúng ta sẽ canh bán quanh 0.7 500 nhá chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời tầm 150 200 pip cho tôi GU cũng tương tự thôi nhưng chúng ta kỳ vọng GU sẽ phục hồi cao hơn Đấy, hiện nay GU đang 1.3855 chúng ta sẽ GU kỳ vọng GU phục hồi quanh 1. 4 1.3980 1.4 nhé các bạn dừng lỗ GU thì tầm 60 pip còn chốt lời thì 200 đến 300 pip GJ cũng vậy thôi tương tự thôi GU xuống thì GJ cũng sẽ xuống đối với GJ thì chúng ta sẽ canh bán quanh 152.6 nhé cộng trừ 10 pip dừng lỗ ông 60 pip và chốt lời 300 pip đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định thị trường à, tài chính à, tuần à, tới thì chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công